sám tụng quan âm cơn sông gió nổi trôi chiếc bánh ờ, một mình ta vừa lánh vừa bơi chơi vơi mấy đồ chơi với ờ, vào trong sao nẻo ra nơi bốn đường này Phật tử lục phương tê độ à, Dùng sắc thân dạy dỗ người mê ấy là do thổi mây về à, Nước trao sóng dậy tư bề một phen Đạo cao cả tập rèn diệu lý, Nước hương thơm miều mỹ tỏa son. Ví như thế mẹ tìm con, Cảm thông ứng hiệp khai môn khắp cùng. Vì lẽ đó ta dùng quan thế Bồ thí này một thể ban ra thi thân nào có nại hà phải duyên ta thi để mà độ sanh chư bồ tát thượng hành lúc đạo cơ duyên này nhiều thở bố vi Hễ ai có phước duyên à, thì niệm tâm vừa khởi các ngài độ cho. Thừa Phật ngay nào đo nào lượng à, biết mấy đời đã hướng đặt ân đã đành là sự thí thân Ờ, thí tài thí pháp cũng cần như nhau Tài pháp thí còn sâu còn rộng, ờ, Tài cho ra chẳng mộng chẳng nương. Ờ. Đã cho thì chớ có tường, Thọ thì chớ nghĩ sự thường vốn không lòng ban ai cổ công rèn đúng dắt người lên đến bậc thăng bằng bao nhiêu cũng đủ ta hằng à, chăm lo hành đạo vất thăng luân hồi từ quá khứ các đời Bồ Tát ờ, chư Phật đều một loạt hóa sanh ra đời đổ chung hữu tình ờ, diệu ra nhà lửa đến thành pháp vương Nhân duyên ấy lập phương khai thị à, Phật tử này cô chỉ học theo Thường hành Bồ Tát ráng chèo à, lìa từ thâm quá lần chèo lên cao Thinh văn bỏ nhậm vào Bồ Tát ờ, lấy nhân duyên khai thác đạo màu. Nay câu lục độ ráng cháo ờ, Pháp môn chỉ có bấy nhiêu đó mà một thừa Phật không ba không bốn ờ, Bởi chỉ căn minh độn mà ra tự chung có một một là phật thừa bồ tát ráng mà hành theo trong kinh nói đủ chiều muôn hạnh đủ sắc thân tương tánh quang minh đủ thần thông lực tám ngành chung quy tanh kiến tâm minh tự thành Bồ đề thọ vô mình không thọ giống hữu tình tuy có mà không có nhân duyên mới hiệp đồng hiểu trong chân thể tỏ tường bổn lai Phật tức tâm, tâm ta có Phật, à, tâm tức Phật, Phật ở nơi lòng. Nhẹ nhàng rửa sạch bụi hồng, Chào có mô Phật thì lòng mới nguôi. À. Tâm tanh ấy mau chùi cho sạch, À, gọi bụi trần học cách thiện gia từ bi đổ chúng hạ xa nguy nan cứ giả ta bà lại qua quan âm phật ta bà dạo khắp à, tìm nạn tại cưu cấp sanh linh à ấy là lục độ cháu mình và ân bố thí dẹp tình phân chia thuyền ban nhã nói tia nhật nguyệt à, tam tạng kinh dạy hết lung trần phá tan thiền sinh ái ân lo câu lục tự chuyên cần độ ta Đạo cảm ứng Phật ta dung hợp Nghĩa dung thông chỉ một không hai Bóng hình hình bóng là ai chăng trong nước tịnh không sai bóng lòng trên liên tòa chính tầng he nở tấm lòng thành một thở hóa xanh xanh làm phật phật độ xanh nhanh dương nước tình anh linh độ đời Phật Di Đà là người phàm tục à, đức thích ca vốn bực vương gia quan âm cũng chỉ người ta thế chi vốn là một kẻ đầu thai Phận hiền thánh không ai thoát khỏi ở kiếp người đi đến niết bàn An tức tịnh, tịnh là an, hiểu trong tâm chi thấy chàng hạt sen. Khâm lùng đạo người chen kẻ lớn, à, biển trầm luân mê tánh cho vui. Kìa lầu cát nọ cao ngôi, à, Ba hơi kết cuộc khó thời mang theo. Gây tội ác ngặt nghèo phải thọ, Trách đất trời sao ở bất công. Hỡi ai ghi lấy làm lòng, Trao câu niệm Phật để hồng độ thân ao thân bảo chân châu mã não ờ, cử liên hoa ngôi báo dành đây Muốn ra khỏi kiếp đọa đầy ráng công tu luyện có ngài hóa sanh. Đừng mên tiếng nam thành thế giới ờ, cõi diêm phù tội lỗi mê tân Cố công tham cứu hỏng lần, Di đà miệng niệm chuyên cần chớ sai. Trên phận thánh độ tái qua khỏi, Dưới phạm trần hết nỗi khổ luân. Ráng niệm niệm bấn ly thân, Sống mê thoát đặng hóa thân độ đời. Ma ha bát nhã qua thời bước lên bờ giác thánh thới an nhàn. Sám tụng quan âm phần 2 Quan thế âm oai thần lòng lòng khâm thế gian đều trọng danh ngài chúng sanh hết thải ai ai khi nào gấm nạn niệm ngài liền qua bởi người thế gần xa ngưỡng mộ quan thế âm cứu khổ độ sanh nếu ai có một niệm lành thế ngài nghe tiếng ứng danh tới liền dù bên trong liên miên khổ cực à, niệm danh ngài lập tức khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi dương gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng vua trang Diệu thanh ấy chính là chỉ cả sao cũng tô chứng quả văn thù. Diệu âm chỉ thứ cũng tô phổ hiền chứng thánh đền bù công lao. Chọn một nhà được vào cánh Phật, ờ, Lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ chi cả ai bị dốc lòng mô đạo quyết thì đi tu Chọn chín năm chẳng từ lao khổ, Mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, Tại động hương tinh Bắc thành Việt Nam một cánh tiên mây lam che phủ à, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ danh theo hầu dưới bệ ngọc chia nhau sớm tối à, chầu hai bên không lỗi đạo thầy luôn luôn chân chính thẳng ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra quan thế âm danh là tử tài khắp tam thiên qua lại dạo chơi Tự bi Ngài muốn độ đời hai mươi đại nguyện thiệt thời cao xa Nguyện nào cũng đều là rốt ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Biển Nam Hải núi Phổ Đà, chùa ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phổ môn thị hiện, Đức như Lai thuật chuyện khen Ngài oai thần linh hiển không hai tầm tinh cứu khổ chẳng nài công phô. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, Hãy cùng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu văn cấp kỳ đồ cho. Hay có kẻ qua đò mắc nạn ờ, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành đôn nén tâm hương vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền những chuyện ngay hiển nhiên đều thấy Đức Như Lai truyền dạy chẳng sai Chúng ta chớ có quảng nài Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho trong khổ hại đò từ vấn đợi ờ, vơn vâng, chúng sanh đưa tới lạc ban chính từng sen báo đại vàng di đà thọ ký rõ ràng thành thơi từ bi cứu khổ độ đời tâm thinh giải nạn đến nơi an lành Nam mô tâm thinh cứu khổ đại bi quan thế âm Bồ Tát